Đây là cỗ máy chiến đấu tân tiến nhất của cuộc chiến tranh dân tộc, tất cả hệ thống định vị tự động vô cùng chuẩn xác, có thể để nó bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào, ngay cả xe tăng Tiger E cũng không chống nổi phát pháo của nó cộng thêm tốc độ di chuyển cực nhanh của nó, nó đích thị là vũ khí hủy diệt hung hãn nhất trên chiến trường. Đột nhiên, cỗ máy chiến tranh bị mất khống chế, tiến công ồ ạt vào quân đội này. Dưới sự lấn át của hỏa lực và tốc độ di chuyển, bọn họ rất nhanh đã bị bắn phá thành một đống sắt vụn. Lúc này, cỗ máy chiến tranh đã thay đổi họng súng khác, lập tức hướng về chiến lũy của quân đội cấp cao bắn giết hơn một nửa. Ngay sau đó, cỗ máy chiến tranh khởi động tia hồng ngoại dò quét, phát hiện trong đó còn một kẻ sống sót. Một giây sau, một viên đạn bay đến hoàn toàn xóa sổ tất cả. Khói đạn qua đi, một người con cường trắng bước ra, tay anh ta bắn ra tia điện, điều khiển cỗ máy rời khỏi nơi này. Con người cường trắng này vốn là do tiến sĩ của Liên Xô cũ bí mật chế tạo gen, vì để kích thích việc dùng lý trí, khống chế được siêu năng lực của cỗ máy. Tiến sĩ lừa gạt những người bình thường để làm bản thí nghiệm của vũ khí sinh học, trải qua sự sửa đổi gen của ông ta, Bốn con người đều được làm thức tỉnh những siêu năng lực khác nhau, không lâu sau kế hoạch bại lộ, tiến sĩ bạo lực kháng cự, nên đã làm nổ phòng thí nghiệm, những vật liệu hóa học tiết lộ ra ngoài, đã thay đổi cấu trúc gen của ông ta. Dưới cấu trúc gen lệch lạc đó, tiến sĩ đã có được sức mạnh phi thường so với những siêu năng lực ước mơ tha thiết khác. Sau cú đột kích bất ngờ ấy, quân đội quyết định tìm ra bốn siêu chiến binh ấy, giúp bọn họ thoát khỏi mối đe dọa. Dưới sự hoạt động toàn lực của cơ quan tổ chức quốc gia, chưa đến nửa tiếng, toàn bộ tung tích của bốn siêu chiến binh đã được tìm ra. Người đàn ông râu ria rậm rạp kia gọi là Lơ, sửa đổi gen cho anh ấy sức mạnh điều khiển những tảng đá, anh ta vốn không định nhúng tay vào chuyện của quân đội, nhưng khi lơ nghe đến, phải đi tiêu diệt vị tiến sĩ người đã khiến cho anh chịu đớn đau dày vò ấy, anh ta lập tức đồng ý. Tiếp đó, quân đội đã tìm đến rừng sâu nơi mà Asas đang ẩn cư, tiến sĩ sửa đổi ghen cho anh ta có được sức mạnh loài gấu, sau khi thuyết phục Asa gia nhập quân đội, mọi người lại đến nhà hát lớn của Moscow. Trong nhiều năm nay, Junior vẫn luôn lấy thân phận là một ảo thuật gia, ẩn trốn trong các đám đông. Sau khi biết được ý đồ tìm đến của đám người, cô ấy không hề do dự gia nhập vào đội ngũ. Chỉ cần tìm thấy trong biệt đội chiến đấu, kẻ thích khách đỉnh nhất Khan, thì công cuộc diệt trừ có thể bắt đầu rồi. Người đàn ông này có được một cỗ vũ khí có tạo hình đặc biệt, phối hợp với kỹ năng được thi triển, có thể gây sát thương cực lớn. vệ sĩ hồi phục tinh thần xả súng liên tục vào anh ta, lại không cẩn thận đánh nhầm vào đồng đội, lập tức người đàn ông lại thi triển lần nữa, chém ngang cổ kẻ bắn súng máy, anh ta dùng cặp dao khoan thủng cửa xe, xử đẹp luôn hai tên vệ sĩ cuối cùng. Trong vòng chưa đến 5 phút, một đội tội phạm vũ trang đã bị một mình anh ta quét sạch hết, Người đàn ông này là Khang, qua sự sửa đổi gen, anh ta đã có được siêu năng lực dịch chuyển. Lúc này, một người trong đội đặc nhiệm đã tìm thấy Khang, mời anh ta đi diệt trừ tên tiến sĩ âm mưu thống trị thế giới. Nghe đến lời này, Khang một người xem hắn như kẻ thù lập tức đồng ý. Nửa ngày sau, bốn vị siêu chiến binh đã đến xào huyệt của tên tiến sĩ. Junior dùng siêu năng lực tiến lên dẫn trước, Asas lắc người một cái, trở thành hình dáng nửa người nửa thú. Anh ta xông vào trận chiến, tung một cú hất bay anh chàng dễ thương kia. Đội quân nhân bản cầm AK-47 nhắm vào Asas mà xoáy, nhưng cấp độ tấn công này vốn không thể phá nổi sự phòng phòng ngự của anh ấy còn phía bên kia khan thi triển võ công anh ta cầm hai lưỡi đao cong hình mặt trăng thâm nhập vào từng ngóc ngách hiện trường lập tức giải quyết hết một tốp binh sĩ nhân bản lơ tham chiến đơn giản mà thô bạo hơn anh ta dùng đá tích tụ lại thành áo giáp bọc toàn thân nhắm thẳng vào địch mà đâm vào chính ngay lúc này tiến sĩ đã xuất hiện sau khi lơ điều khiển đá để tấn công thì không có chút tác dụng gì cả chỉ mới gặp mặt lơ liền bị đánh vỡ giáp đập người vào tường sau một hồi đánh đấu, anh ta bị tiến sĩ làm gãy xương thắt lưng, hoàn toàn mất đi sức mạnh hành động. Đồng thời, Khan bị trúng thuốc gây mê ở cánh tay, ngã dập xuống đất. Assas bị lưới điện trói co lại, trở lại thành hình dạng người. Ngay cả Junior cũng bị đội quân nhân bản âm mưu làm đóng băng thành cục đá. Sau khi trói những kẻ siêu chiến binh vướng víu này lại, tiến sĩ dùng siêu năng lực chế tạo ra một đội quân xe bọc thép, phát động tiến công đến Moscow. Chưa đến nửa ngày, Moscow đã hoàn toàn thất thủ. Sau đó, tiến sĩ đã vận chuyển tháp Aston Kennedy, chuẩn bị để tiến hành liên kết vệ tinh trong không gian. Ông ta muốn tiêu diệt hết những người không ủng hộ công cuộc thống trị của ông ấy, mở ra một kỷ nguyên mới thuộc về mình. Một mặt khác, quân đội tìm thấy lơ nằm tê liệt trên mặt đất, cứu được ba người khăn người, bị nhốt trong hầm điện tử. Tiếp theo đó, người cựu phụ trách về gen đã tìm đến ông ấy dùng phương thuốc chứa gen tiên tiến nhất chữa khỏi vết thương thắt lưng cho lơ căn cứ vào đặc điểm của các siêu chiến binh đội nghiên cứu khoa học đã tạo ra những bộ trang bị cho họ năng lực hợp lại của bốn người tăng lên cực hạn bây giờ biệt đội bốn siêu chiến binh lại một lần nữa xuất chiến chiến. Asa xôm khẩu Gatling xông vào trận chiến, điên cuồng bắn phá, đoàn quân nhân bản bị đánh tan. Bỗng nhiên, một quả lựu đạn nổ tung làm anh bị thổi bay, nhìn thấy quân nhân bản không ngừng áp sát, Asas hoàn toàn hóa gấu, tiếp đó, xông thẳng vào trận chiến, dưới sự càn quét của khẩu Gatling tự động, quân nhân bản bị truy cùng giết tận, ngay sau đó, Asas nhảy lên người robot chiến đấu, cắn hỏng bộ phận xử lý của nó, robot chiến đấu liền biến thành một đống sắt vụn. Sau đó, asa Junior tiến thẳng đến siêu anten, cùng lúc này lơ tấn công vào hầm xe, anh vung roi điện, quật bay tên lính nhân bản, tiếp đó, anh ta cuộn roi điện lại thành một tấm khiên, ngăn chặn sự tập kích của quân địch rất nhanh lơ tiêu diệt được đám lính ở hầm xe thành công tụ họp với hai người bên phía người gấu lúc ba người xuôi theo đường ống chật hẹp tiến đến siêu anten quân nhân bản đột nhiên tấn công về hướng bọn họ trong lúc hỗn loạn asa suýt rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét lơ cũng chỉ có thể căng roi điện ra sức chống đỡ vào thời khắc mấu chốt, Khan từ trên trời lao xuống, bắn tên vào tháp tín hiệu, tiếp đến hợp nhất hai thanh loan đao. Giây tiếp theo, tất cả đường ống nơi quân nhân bản đang đứng bị cắt ngang, toàn bộ quân nhân bản đều rơi xuống, không còn chướng ngại, bốn người đã đến được phòng năng lượng của siêu anten. Sau khi đến được trụ năng lượng, cô gái tàng hình chọn phương thức phá hỏng vật lý đơn giản. Tiếp đó cô gầm lên một tiếng, bức tường phòng hộ của siêu anten bị phá hỏng. Sau đó, đến thời khắc quyết chiến, bốn người sử dụng khả năng đặc biệt chiến đấu với tên tiến sĩ, nhưng được chỉ nửa phút sau đều gục ngã, cả bốn người đều bị đánh bại. Đến cả Asashi đã hoàn toàn hóa thú, cũng bị đấm văng. Lúc tên tiến sĩ muốn giết chết bọn họ, Khan phóng thanh loan đao vào trong chiếc máy bay, mang đồng đội chạy thoát khỏi nơi này. Thấy tình hình như vậy, quân đội quả quyết bắn tên lửa tấn công, nhưng lại bị tên tiến sĩ dễ dàng gạt bỏ. Lúc này, hắn cũng đã liên kết với vũ khí ngoài không gian, chỉ cần bấm nút xác nhận là có thể tiêu diệt hơn một nửa dân số. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, ba người tập hợp sức mạnh từ bên trong, truyền cho Lơ, một luồng sức mạnh xoắn ốc trên tay Lơ dần dần hình thành, dây tiếp Tiếp theo, luồng sức mạnh đùng đùng bắn ra, làm nổ tung siêu anten, đến cả những tòa nhà chọc trời gần đó đều bị nguồn năng lượng cuồng bạo ấy nghiền nát. Tên tiến sĩ cũng rơi khỏi tòa tháp, mãi mãi bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Lúc này, mối nguy hại cũng bị diệt trừ. Bộ phim Guardians được công chiếu vào năm 2017 là phim siêu anh hùng của Nga. Tuy kinh phí sản xuất chỉ 5 triệu USD, nhưng kỹ xảo thật sự có thể sánh với một bộ phim bom tấn. Hơn nữa cách chiến đấu của những siêu anh hùng và người Nga cũng tương tự nhau, bất chấp tất cả, trực tiếp xông lên sáp lá cà. Nhưng tôi thấy họ đã quá lãng phí, nếu như lúc bắt đầu họ mở tháp, chẳng phải cuộc chiến này đã sớm kết thúc rồi sao?